Kính bạch Tam Bảo Hôm nay, Chư Tăng Chùa Ba Vàng chúng con, theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ và cắt cử của Đại Tăng, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin tụng kinh Phật để cầu bình an cho quý Phật tử cùng bà con nhân dân gần xa. Nguyện cho Phật tử, bà con nhân dân được tam bảo che chở, tai ách tật bệnh tiêu trừ, thọ mạng dài lâu,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 Chí tâm đành lễ thập phương pháp giới thường trụ tám bào. Chí tâm đành lễ thập phương pháp giới thường trụ tám bào. Chí tâm đành lễ thập phương pháp giới thường trụ tám bào. Tình đại chúng an toàn là hòa mặc nhân dân trong nhiều tháng nhiều năm seco. mộng như trăng sáng đêm thuận bà cũng không thuyên giảm nay qua nhiêu sinh mạng để cứu một mạng thì Hare Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Tác Đại Chứng Minh. Chúng con nguyện đem công đức tu tập lục hòa cầu đạo Bồ Đề trên Sư Phụ cùng chữ Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng. Cùng công đức lễ Phật tụng kinh hôm nay xin hồi hướng đến chư thiên thiện thần hộ Pháp. Nguyện xin các ngài đồng gia hộ cho tất cả Phật tử bà con nhân dân, có duyên tụng kinh cùng với chúng con hôm nay theo duyên giác ngộ mà được tam bảo che chở tai ánh tật bệnh tiêu trừ oan khiên hóa giải thọ mãn dài lâu phúc lộc vượng tiến sự nghiệp hiển vinh trí tuệ tăng trưởng biết ứng dụng lời Phật dạy đạt được chân hạnh phúc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 波的。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 khi có bệnh, không đi cầu cúng, lễ bái ở những nơi không đúng với chính Pháp, không đặt niềm tin vào việc xem bói, xem tướng số, đồng cốt, chú thuật mà cần tin vào nhân quả tội phước. Gieo nhân thì sẽ gặt quả, gieo nhân lành hưởng quả lành, gieo nhân ác thì gặt hái quả báo đau khổ. Phải thường lắng nghe và thực hành lời Phật dạy. Muốn cầu hết bệnh thì không được sát sinh hại vật, mà phải biết trang giải tình thương đến muôn loài, tôn trọng quyền được sống của muôn loài. Nếu ai thực hành như vậy thì sẽ có được sức khỏe và niềm an vui trong hiện đời này và nhiều kiếp về sau. Vậy nên, bà con chăm tụng lại theo video này nhiều lần, không những chỉ đầu năm mà cả năm lúc nào cũng có thể tụng được. Thưa quý bà con, vào lúc 20 giờ ngày mai,